Xin chào tất cả anh chị em à, Chào cả anh chị em à, có mặt trong buổi livestream hôm nay à, Cái việc mà thị trường giảm mạnh như vậy Thì nó sẽ kéo dài bao lâu Và kịch bản trong thời gian tới nó sẽ như thế nào à, Thông thường thì mọi người sẽ hỏi rằng là Nếu thị trường giảm như thế này thì liệu có lên được hay không Hoặc là mua cổ phiếu gì trong giai đoạn này hoặc là có nên bắt đáy hay không thì về cơ bản những câu hỏi tương tự như vậy nó đều không có kết quả bởi vì lý do là chúng ta không nắm rõ được bản chất thực sự của thị trường nếu các bạn không nắm rõ được bản chất của thị trường thì về cơ bản đầu tư sớm hay muộn cũng sẽ mất tiền và thậm chí là mất rất nhiều nếu các bạn kiếm được tiền thì cuối cùng cũng mất thôi ạ bởi vì mình không nắm rõ được quy luật không nắm rõ được bản chất và cứ tiếp tục nghe mách nước ạ Dũng biết là có nhiều bạn đã đạt mức lợi nhuận 1.000%, thậm chí là hơn 1.000%. Nhưng tuy nhiên thì gì ạ? Sau một khoảng thời gian mất sạch, thậm chí là âm ở vốn. Nên việc mà chúng ta không nắm rõ được quy luật thì đó là điều đáng tiếc với nhà đầu tư. À, để chúng ta sẽ phân tích trước khi chúng ta phân tích về thị trường. Hôm nay thì những cái biểu đồ liên tục liên tục đó, thì chúng ta đều có kết quả. Ở đây có bạn cũng áp dụng những kiến thức về đầu tư phái sinh Dũng tin chắc là cũng đã có kết quả thế câu chuyện ở đây là gì ạ thực tế trong đầu tư những cái đơn giản thì nó có kết quả chứ không phải có những cái phức tạp chẳng hạn như là cổ phiếu nếu chúng ta đọc báo cáo tài chính phân tích uh, doanh nghiệp thế nọ thế kia thực tế thì ạ thường nó sẽ bị chậm rất nhiều nhưng tuy nhiên chúng ta chỉ cần biết kết quả thì ạ lợi nhuận doanh thu lợi nhuận và liên tục trong hai quý cái đến nó đến từ đâu và chúng ta biết rằng là xu hướng nó sẽ như thế nào à, bây giờ chúng ta sẽ gì ạ à, bắt đầu chương trình của ngày hôm nay à, nếu bạn nào kiếm được phái sinh thì xin chúc mừng à, tuy nhiên thì không phải ai cũng đầu tư phái sinh thành công ạ bởi vì phần lớn mọi người khi mà đầu tư phái sinh mà không nắm rõ quy luật thì không những mất tiền mà thất thậm chí là cháy tài khoản rất là nhanh thế để chúng ta thấy là thực ra phái sinh hay bất cứ cái gì nó cũng tuân theo những quy luật như này thế thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nếu thị trường mà nó tăng thì chúng ta sẽ để ý vào trước khi bước vào xu hướng tăng ở đây là một cái đoạn mà chúng ta gọi là một chu kỳ tăng rất mạnh vậy cái chu kỳ tăng này thì nó phải trước đó là một quá trình tích lũy từ pha A pha B pha C và pha D nó mới tăng rất mạnh thế bây giờ mọi người cứ thấy rằng là cổ phiếu chưa được tích lũy đúng không chưa được tích lũy mà mong muốn nó tăng thì cái điều này là nó rất là vô lý bởi vì chúng ta đầu tư ai chỉ muốn có lợi nhuận đúng không ạ nên hôm trước dung có chia sẻ rằng gì ạ giai đoạn này nó rung lắc rất mạnh cái thứ hai là nó lên nó không có dòng tiền thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để nếu trong trường hợp nó bị sai à, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đầu tiên các bạn có nhớ là Dũng có chia sẻ là nếu các bạn kiếm được tiền đúng không ạ thì chỉ trong một vài hôm nữa sẽ mất hết tức là toàn bộ số lợi nhuận trong thời gian ngắn vừa qua thì sau đó lại sẽ mất hết nếu chúng ta không biết thì đứng ngoài hoặc là không biết khi nào chúng ta thoát ra khỏi thị trường các bạn có nhớ điều này không ạ nếu có nhớ thì comment cho Dũng số 1 ạ tại vì những cái điều này Dũng vừa chia sẻ trong một livestream lần trước ạ à. <clears throat> cảm ơn ạ thế thì à, chúng ta nhớ câu chuyện này thế để để một số thì các bạn các bạn là cái gì nó cứ nói lặp đi lặp lại bởi vì các chu kỳ này nó cũng lặp đi lặp lại đây là chu kỳ lặp đi lặp lại thế thì bây giờ chúng ta thấy là chúng ta đang cần đến một cái đoạn D này còn cái pha B này và pha C này là chúng ta chỉ lướt sóng thôi ạ bạn nhớ nhầm trong đoạn pha A, pha B, pha C là chúng ta chỉ lướt sóng thôi, chưa đầu tư dài hạn được. Đấy. Thế thì các bạn nhớ rằng là gì ạ? À, thế thì nếu chúng ta đặt ra câu hỏi là gì ạ? Thị trường giảm mạnh, Dũng xuất hiện. À, đây là gì ạ? Thực tế bạn là người rất là tiêu cực nếu mà các bạn chỉ tập trung vào tiêu cực thôi ạ. Cuộc sống nếu bạn cứ tập trung vào tiêu cực á, thì nó gì ạ? Nó vất vả cho chồng bạn, cho con bạn, cho người thân của bạn nên các bạn đấy là gì ạ cái điều mà thị trường tập trung vào tiêu cực cái vấn đề đầu tiên là gì ạ à? dũng bản thị trường cách đây một vài hôm khi một số các bạn biết rằng là gì ạ à? cái giọng của dũng không tốt thì cũng đã có rất nhiều bạn gửi cho dũng những cái phương thuốc để dũng uh, sử dụng tại vì dũng cũng đi khám ở rất nhiều bệnh viện thì người ta cũng cho thuốc gì ạ thuốc tây nên nó gì ạ nó không có kết quả trong thời gian ngắn nó lại gì ạ tái lại chứ không phải là mình không không không không biết nhưng tuy nhiên thì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ à, nếu không biết phương pháp điều trị đúng không ạ đúng không thì chúng ta cũng gì ạ à, chữa mãi chữa mãi và cuối cùng nó cũng không có kết quả nên quan trọng là chúng ta phải biết cái nguyên nhân gốc rễ đến từ đâu bây giờ chúng ta quay trở lại cái câu chuyện đó là gì ạ bây giờ xem lại thị trường thế thì trước khi xem lại thị trường thì chúng ta phải xem lại cái phần trước đó xem như nào á nó sẽ như thế nào để khi mà thị trường bước vào quá trình đi lên ạ à. thế thì ờ, đầu tiên này ạ đầu tiên là chúng ta nhìn nữa là trước khi thị trường tăng các bạn nhớ nhá thì bao giờ nó sẽ có những cái biên độ à, đây chúng ta nhỉ biên độ nhỏ à, biên độ nhỏ các bạn nhớ nhá cái biên độ nhỏ như thế nào tức là nó lên này rũ bỏ kéo lên tạo ra một biên độ nhỏ hoặc là lần thứ hai các bạn có thể thấy rằng là nó có thể rũ bỏ nha có thể rũ bỏ đây là một trong những dạng nó có khoảng 3 dạng như này có thể rũ bỏ tức là nó bị gãy toàn bộ kênh nhưng khả năng gãy toàn bộ kênh rũ bỏ thì Dũng nghĩ kịch bản này sẽ khó diễn ra nhá cái kịch bản này rũ khỏi kênh này thì cái việc kịch bản mà nó gì ạ à, biến động trong biên độ hẹp nó sẽ là kịch bản có thể diễn ra à, tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ xem rằng là nếu bây giờ kịch bản diễn ra tiếp theo thì mọi người sẽ nghĩ ở kịch bản nào tại vì bây giờ chúng ta không biết kịch bản nào và chúng ta cứ đi đầu tư sau đó gì ạ à, mà không may mà mất tiền á, thì đúng vào chu kỳ lớn chúng ta không kiếm được tiền nha chu kỳ lớn các bạn biết rằng là đây là một cái chu kỳ lên nhưng bây giờ chúng ta ta ra hỏi là từ cái đoạn này này nhé từ cái đoạn này này các bạn nhớ nhá từ cái đoạn này này nếu bạn kiếm được rất nhiều tiền các bạn phải nhớ cái quy luật nhé từ đoạn này này bùng nổ theo dài kiếm rất nhiều tiền kiếm được rất nhiều tiền nhưng sau đó chúng ta mất rất nhiều thời gian đó lại giảm và cái đoạn này này cái đoạn ngắn này này chúng ta kiếm được rất ít tiền các bạn có đồng ý không ạ cái đoạn ngắn này này việc kiếm tiền là chúng ta kiếm được rất ít nhưng có ai thấy rằng là việc mà gì ạ chúng ta kiếm một đoạn rất là lớn này nhưng sau đó thì ạ chỉ một đợt điều chỉnh là chúng ta mất hết không các bạn nếu bạn nào đã từng trải qua thì có thể comment số 2 ạ tức là cái đoạn mà hồi này sau đó thì việc cái ở phía trên này rung lắc rất mạnh các bạn nhớ nha việc phía trên rung lắc mạnh sau đó thì ạ chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ hoặc là tiếp tục mua vào thì gần như là mất sạch toàn bộ Xong một số anh chị em lại kiếm được đôi chút lợi nhuận ở đây à, đôi chút lợi nhuận ở đây thì trong khoảng 3 ba phiên như này là chúng ta mất hết ạ nha ba phiên như này là chúng ta mất hết ạ đấy nó nó sẽ là nghịch lý tương tự như vậy nó cái điều này nó lặp đi lặp lại và tất cả Dũng không phải nói nhưng đó nó phải đến 80 90 thậm chí là 95 phần trăm nhà đầu tư ở trong tình trạng này nha con số này nó không phải ít đâu ạ nó đến đến 95 phần trăm tức là mọi người cứ bám bám còn những anh chị em mà đầu tư dài hạn thì chúng ta cũng không quan tâm đến gì ạ nó lãi lỗ thì chúng ta bảo ok chả sao rồi thế bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là gì ạ đầu tiên là cái đoạn này này các bạn nhớ hôm trước tôi có chia sẻ là nếu nó lên này nó khối lượng thấp là không ổn đúng không ạ nó test lại đúng không các bạn nhớ nhá nó lên khối lượng thấp Đấy, khối lượng thấp nó phải vượt qua cản mà đầu tư chứng khoán thì bao giờ chúng ta phải biết rằng là cản khối lượng lớn thì nó phải vượt qua nó vượt qua nó phải test lại cơ mà đây là quá trình test lại thế bây giờ quá trình test lại thì chúng ta đang đơn giản như sau đây chúng ta đang tính một cái kịch bản đó là kịch bản ở à, một cái biên ngắn ở trong giai đoạn này biên ngắn nó như thế nào đây chúng ta sẽ nhìn cái biên ngắn này ạ <clears throat> biên ngắn nó giống như là đây là quá trình giảm này sau đó quá trình lên thấy chưa và chúng ta nhớ cái độ sâu độ sâu của cái đoạn này từ từ đây đến đây và lên đến vùng đỉnh này, này nó sẽ biến động mạnh các bạn nhớ là bao giờ thế thôi nó sẽ biến động mạnh và những cái quá trình này chúng ta gọi là phân phối phải nhớ là đây là những cái phiên khối lượng lớn này so với hôm trước của phân phối khối lượng lớn so với trước thì chúng ta là phân phối trong quá trình phân phối này này cổ phiếu rất ít khi đi lên được luôn thế thì bây giờ câu chuyện là gì ạ à? nếu bây giờ ít khi đi lên được luôn thì chúng ta sẽ làm gì ở trong giai đoạn này một là chúng ta thấy là cái biên độ này từ đỉnh này đến đây này đấy và lần thứ hai nó sẽ có một cái biên độ đỉnh xuống dưới này thế thì cái đỉnh ở biên độ thứ hai là nó sẽ như thế nào là nó sẽ rơi xuống đây đấy, có thể đây dung nghĩa là nó có thể đến vào cái vùng hỗ trợ này đây là vùng hỗ trợ rất mạnh đấy, từ đỉnh đến biên độ hỗ trợ mạnh và nếu quá trình siết chặt này nó diễn ra nhá quá trình để siết chặt diễn ra thì lúc này chúng ta sẽ đầu tư một cái nhóm cổ phiếu nào đó chúng ta gọi là cổ phiếu mạnh nhóm cổ phiếu nào đó nó mạnh nó đi lên đây thì cái xác suất thành công của chúng ta nó lên 8 đến 90 phần trăm các bạn nhá xác suất của chúng ta nó lên 8 đến 90 phần trăm bởi vì tất cả cái quy luật này là dòng tiền lớn tham gia vào sau rũ bỏ của dòng tiền lớn một khác và bây giờ chúng ta thấy là một cái dòng tiền bắt đầu vào như nó thấp hơn thì quá trình này nó cũng đang quá trình rũ bỏ hay chúng ta gọi là phân phối đấy quá trình phân phối thế thì bây giờ một số anh chị em bảo là bây giờ nó giảm như này thì ngày mai nó hồi có mua được không câu chuyện là nếu nó giảm mạnh như này thì theo các bạn ngày mai nó hồi mua được không đấy thế thì mình, câu chuyện ở đây là gì ạ hồi là chúng ta không mua được thứ nhất là gì ạ cái khối lượng này lớn thì nó rõ ràng này khối lượng này lớn nhé rõ ràng là nó rất lâu đến là nó phải vượt qua cái đỉnh này thứ hai là cái khối lượng này cũng lớn so với hôm trước thì nó cũng rất lâu nên mới có thể lên được đỉnh này nên chúng ta cứ gì ạ mua thì rõ ràng là chúng ta chờ sung dụng thôi nhưng tuy nhiên không phải tất cả nhé đây là chúng ta đang nói về tổng thị trường chung thôi không phải tất cả cổ phiếu đều xấu hết nha không phải tất cả cổ phiếu đều xấu hết thế bây giờ chúng ta phải xem xem là cái nhóm cổ phiếu nào nếu thị trường điều chỉnh này nó làm sao ạ cái nhóm thị trường điều chỉnh này này mà nó giữ được nhịp mà nó không bị giảm nha giữ được nhịp không bị giảm thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ quan tâm trọng này nhớ là sau quá trình điều chỉnh này một là thị trường giảm mạnh hơn hoặc nó giữ được nhịp gì không điều chỉnh thì chúng ta sẽ đầu tư bây giờ chúng ta quay trở lại thử phân tích một vài cổ phiếu chúng ta đây có một cổ phiếu mạnh này đấy thì hôm trước các bạn nhớ nhá bây giờ câu hỏi đặt ra câu hỏi này, này. thế bạn mua cổ phiếu ở đây đúng không hôm nay là có kết quả kinh doanh đúng không ạ các bạn có đồng ý không ạ thế bây giờ có kết quả kinh doanh nó tăng rất mạnh này tăng rất mạnh này nên nếu tăng mạnh này có ai chốt lời đây không ạ Dũng tin chắc là ít các bạn chốt lời đúng không ít các bạn chốt lời đây nên hôm nay chúng ta lại bị giảm rất mạnh nhỉ thế bây giờ cái cổ phiếu này để nó lên được nó xảy ra kịch bản nào đấy nếu kịch bản này nó sẽ diễn ra thì chúng ta sẽ không mua nữa nha dù là cổ phiếu này Dũng rất là thích bởi vì nó đang có xu hướng vượt qua đỉnh năm hai tuần thì một số bạn mà bây giờ chúng ta cứ làm mua cổ phiếu nó rẻ và nó rất là rẻ và gì ạ à? cứ thấy nó rẻ mua và mong rằng là bây giờ năm nay ngân hàng nó tăng thì mua có được hay không thì cơ bản là không nhé cơ bản là không bởi vì tất cả những cái chiến lược đầu tư của những người mà dũng nghĩa là những cái thiên tài đầu tư chứng khoán thế giới á, thì họ chỉ mua khi xác nhận xu hướng thế bây cổ phiếu nào khi nào xác nhận xu hướng kịch bản thứ nhất là như này thường là kịch bản thứ nhất nó sẽ diễn ra như này đây là quá trình giảm quá trình giảm thì theo các bạn cái quá trình giảm này cái khối lượng ở đây rất lớn quá trình giảm này cũng gì ạ à, khối lượng thấp thì ngày mai nó hồi ngay nha yeah, nhớ ngày mai nó phải hồi ngay cái bản đầu tiên là cái bản rất tích cực nó phải hồi ngay và trong quá trình hồi ngay rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu bóng vì ở đây thì quá trình này chúng ta lại quá trình giảm của bóng tennis thế thì trong quá trình giảm này thì rất nhiều nhà đầu tư mua ở vùng này này có khi bị thua lỗ đôi chút rồi đấy thì chúng ta thấy là rõ ràng vậy sau khi nó giảm như này thì chúng ta làm gì ạ chúng ta sẽ đợi quá trình tái tích lũy ở nha thì giảm và tái tích lũy thì các bạn mua ok nhá đấy thế đấy là cái kịch bản mà các bạn thấy là nó phải rũ xong mà nó kéo lên rũ xong nó kéo lên thì đấy mới là kịch bản an toàn còn rũ xong mà nó giảm tiếp từ như này thì một số anh chị em thấy nó rẻ mua vào thì có thể nhá, kịch bản này có thể một số trường hợp đi ngang nếu đi ngang khối lượng thấp nó hồi chúng ta cũng có thể mua được nhưng các bạn mua ở đây nhá các bạn mua ở vùng này thì một số trường hợp nó sẽ rơi thẳng tít thế này thì vậy giá rẻ hay là giá không rẻ khôn đúng không ạ chúng ta không thể khôn vặt được khi mà đầu tư chứng khoán thế đây là gọi một mục mua cổ phiếu lớn thế bây giờ chúng ta nhìn thấy nhà nhà có nói đầu tư công ok đúng không chúng ta lấy cổ phiếu SKSB bây giờ nó lên đến vùng này nó gặp cản rồi cản rất lớn đây những cái đòi mua làm sao mua được và các bạn biết rằng là cổ phiếu mà đến từ cái điểm 17 này nó lên khoảng bao nhiêu phần trăm là nó dừng ạ khi mà cổ phiếu từ cái nền nó lên khoảng 20 đến 25 phần trăm nó dừng thì dừng lại tại sao chúng ta lại mua ở đây và chúng ta nhìn thấy bắt đầu nó có sự phân phối rất nhiều ở đây ạ tức là lên gặp kháng cự này phân phối nên cái phân phối này nó sẽ biến động rất mạnh ở đây và nếu mà cổ phiếu lên được thì nó sẽ quá trình tích lũy nha đầu tiên là quá trình tích lũy ạ đấy cái quá trình này ai chả biết đúng không thế thì tại sao chúng ta cứ thấy rằng là nó lên đến này rồi lại cứ đầu tư là nào đúng không 20 đến 25 phần trăm ai cũng biết nếu mà trong trường hợp các bạn nào đọc sách của uh, à, Mac Mini của William Neal hoặc là tham gia chương trình đào tạo của Dũng thì chắc chắn nó nó đều như thế rồi tại sao mua và nếu cổ phiếu này nó gặp cái cản này nó phải tích lũy ít nhất là 3 đến 9 tuần Đấy. 3 đến 9 tuần không biết đâu ạ nên chúng ta thấy là không vội được thế bây giờ chúng ta xem một vài cổ phiếu lớn khác nữa như là Vietcombank đi để nó vượt qua 52 tuần ở đây nó không thể nào vượt qua ngay được mà nó cũng phải cần thời gian à, cần thời gian rất nhiều nếu quá trình này mà tích lũy khoảng 9 tuần hay 15 tuần thì cổ phiếu này có thể lên đến gì ạ à? nó đi rất mạnh có thể là từ 100 nó lên đến 200 nhưng nếu nó tích lũy khoảng nó gì ạ à? hai ba tuần thì nó cũng đi được xa nên ở đây chúng ta không thể vội được các bạn hiểu không ạ các bạn có vội thì không vội được một chu kỳ lớn của nó đây nó phải tích lũy như này cơ mà nó tích lũy lớn bây giờ nó có tích lũy đâu mà chúng ta ép nó phải lên ạ à? đấy nếu là xử đều tích lũy này lên đoạn này nhưng cái quá trình này nó biến động rất mạnh thì lên nó sẽ bị gãy gãy ngay đấy lên nó sẽ bị gãy ngay đấy, thế chúng ta thấy là nếu đầu tư mà chúng ta thấy là cái quá trình biến động mạnh này chúng ta thấy nó đang vượt qua đỉnh 52 tuần thì chúng ta mua là không đạt đâu ạ thế thì ở đây chúng ta đến nó có một cái kịch bản như này các bạn hiểu rõ là trong cái quá trình dưới á, là cổ phiếu nó sẽ có một quá trình gì ạ à? gì ạ à? quá trình là tức là các tổ chức nó sẽ quá trình mua bán để tạo ra thành quả các bạn nhớ nhá quá trình mua bán thì phần lớn kể cổ phiếu nào cũng thôi nó mang tính bao cung những cái cổ phiếu bao cung mà nó mang tính chất như là FIR giờ, như là FIR đây chẳng hạn như thế các bạn nhá đây là cổ phiếu các bạn nhớ không ạ cái cổ phiếu này này Dũng có có chia sẻ nó có thể rơi này hoặc là các bạn thấy là nó có thể gì ạ? lên này nhưng nó có thể rơi thẳng đứng các bạn nhớ nhá nó có thể rơi thẳng đứng Đấy. nó không khác gì gì ạ à? nó không khác gì Novoland đâu Novoland này cái cổ phiếu này nó sẽ rơi như này nó sẽ rơi ạ à? nó sẽ rơi cái điều này ai cũng biết nếu các bạn nào hiểu rõ về bản chất nó nhưng có rất nhiều công ty chứng khoán họ không biết cái điều này nên họ bị mất thằng, mấy trăm tỷ ạ à. có nhiều công ty chứng khoán họ mất mấy trăm tỷ vì họ không biết cái điều này thế bây giờ các bạn có thể xem rất nhiều cổ phiếu như là đây các bạn nhớ hôm trước dung có chia sẻ đấy cổ phiếu này làm sao lên đâu đấy cái biến động lớn như này gặp cản này đây là gãy đấy tức ở đây chúng ta thấy là các bạn gặp những cái cổ phiếu biến động lớn biến động lớn và nó gặp cả thì nó không lên được chúng ta sẽ không mua Đấy, bây giờ các bạn cứ thử chia sẻ xem là ở à, những cái cổ phiếu như này đây chúng ta đến này bây giờ những cái cổ phiếu như này nó sẽ tạo ra nền như thế nào thì đầu tiên nó giống như là cái cổ phiếu mà thị trường chung á các bạn nhìn nhá trường chung thì đây là cái đợt giảm đầu tiên đây là đợt giảm đầu tiên sau khi đợt giảm đầu tiên nó kéo lên thì nó có những đợt giảm thứ hai thường nó sẽ về đây ạ các bạn nhá thường sẽ về đây thông thường một số trường hợp nếu nó quay trở lại nha trong các bạn nhá nếu trong trường hợp nó quay trở lại được đây trường hợp quay trở lại được nó không lên ngay đâu ạ nó vẫn phải cần phải dán tích lũy à, trước khi đi trước khi đi lên nên chúng ta không vội được nha không vội được hoặc là nếu quay trở lại đây quay trở lại cái vùng này thì nó sẽ cũng có thời gian tích lũy tích lũy thêm cái kịch bản quay trở lại thời gian tích lũy thêm thì cái xu hướng đi lên mới độ an toàn đúng chưa thì bây đây đây là một cái phần mà rất là là cần là gì ạ là cần gì ạ tích lũy chứ không phải là chúng ta nên ở đây chúng ta thấy là dù dòng tiền lớn đây tham gia vào nhưng nó vẫn gì ạ cần thời gian tích lũy nhiều hơn nên các bạn nếu trong trường hợp nó xảy xảy ra kịch bản như này thì các bạn có một chiến lược mua sớm nha đây giả sử như là trong trường hợp xảy ra kịch bản như này Đấy. thì các bạn xảy ra kịch bản này tích lũy nga thì cái quá trình bắt đầu là con rú nhú ở đây các bạn mua sớm à tích lũy mua sớm đấy nó sẽ về cái vùng này mình mua sớm thì lúc này chúng ta mua vì sau nó sẽ an toàn hơn rất nhiều tại vì cái biên độ này nếu chúng ta nhìn thấy nhá nếu chúng ta nhìn thấy thì nó có ba cái biên độ lớn này biên độ lớn này một cái nhịp biên độ lớn nhịp thứ hai biên độ nhỏ hơn bạn nhìn thấy chưa nhỏ hơn và nhịp thứ ba biên độ nhỏ hơn nữa vậy nếu nhịp thứ ba là biên độ nhỏ hơn nữa mà nó tăng thì các bạn thấy điều gì ra ạ à, nhịp thứ ba mà biên độ nhỏ hơn nữa thì các bạn làm gì thì đấy là là cơ hội rất lớn đúng không nếu các bạn nào à, gì ạ nắm rõ được cái cái biên độ như này thì cái việc mà đầu tư có thể cổ phiếu này từ 28 đây nếu như ba biên độ lớn này biên độ nhỏ này mà nó tăng này thì nó tự có thể là 18 nó lên đến bao nhiêu ạ lên 24 tức là có 6 giá thì chúng ta được 30 phần trăm đúng không 30 phần trăm nên ở đây chúng ta thấy là có rất nhiều cổ phiếu nhưng bây giờ chúng ta thấy là mua trước được không ạ không mua trước được chúng ta không thể chưa mua trước được và chúng ta vẫn phải đợi thôi đúng không nó là VCP VCP này nó là dạng sóng hồi thôi cả nhà nhá bao nhiêu bạn hiểu rõ phần này VCP này là dạng sóng hồi nó chưa phải là dạng sóng chính bởi vì nó vẫn đang nằm dưới đường chung về năm 150 ngày nhớ nhá nó vẫn đang nằm dưới và thứ hai là gì ạ cái xu hướng của cái này nó vẫn đang gì ạ là xuống đi ngang nên nếu nó có hồi thì nó sẽ tích lũy ở đây chắc chắn tích lũy ở đây và quá trình này nó mới tạo ra một chu chu kỳ lớn đấy là cái mà chúng ta lưu ý thế thì một số anh chị em là như là thử đây cổ phiếu này nó bị lỗ lỗ liên tục nhiều quý có mua không một cổ phiếu tăng trưởng nó phải có ít nhất từ 1 đến 2 quý có đỗ tục tăng trưởng cao thế bây giờ chúng ta thấy là cổ phiếu nó rẻ bạn lại đầu tư thế thì bây chúng ta thấy là nên cái việc mà nó chưa báo cáo báo cáo kết quả kinh doanh chúng ta sẽ gì ạ cân nhắc đừng có mua chưa có kết quả kinh doanh thì có mua à, thế thì đấy là các bạn lưu ý cái điều này à, thế thì ở đây chúng ta thấy là giả sử như cũng chúng ta thấy cổ phiếu A đúng không thế nên các đỉnh này thì đây chúng ta đã thấy là nó sẽ tích lũy ở đây kiểu gì sẽ tích lũy không gì xa đâu nó sẽ phải tích lũy tích lũy chuyển dịch thì vừa nãy chúng ta là quay trở lại nhưng bây giờ chúng ta quay trở lại cái ban đầu các bạn nhé nhớ quay trở lại ban đầu thì nhà mình hãy nhớ này, này đây chúng ta phải nói đi nói lại mà chúng ta đang nói về bản chất thị trường thị trường các nhóm ngành nó đều đầu tiên phải có quá trình tích lũy tích lũy tất cả các cổ phiếu đầu tiên phải có quá trình tích lũy không tích lũy không lên được đâu ạ thậm chí bị rũ à, bị rũ và bị giảm thấy chưa bị rũ bị giảm thì bên quá trình bị rũ bị giảm này thì chúng ta thấy là nó có thể hồi phục nhưng quan trọng là gì ạ à? nó sẽ mất rất nhiều thời gian chúng ta thấy không là nếu thị trường đây vùng cản lớn như này nó không lên được đâu nó gần rũ nó xảy ra thì thị trường chúng ta cũng thế thôi chúng ta phải nhìn đấy ạ đây là cản lớn nên cái quá trình này sau cái nhịp này này nó còn sẽ tiếp đến đây và nó cần phải tích lũy nữa nó không đi được xa đấy. thì bây giờ cái, cái giai đoạn là ở vùng này thì chúng ta cũng phải nhìn đấy là nhìn vào một vài cổ phiếu gọi là bất động sản hay là đầu tư công thì chúng ta cũng phải xem nó xét là chúng ta lấy một cổ phiếu chúng ta làm nhanh nhé các cổ phiếu để chúng ta nhìn thấy giả sử bất động sản này một vài cổ phiếu bất động sản thì giả sử DG làm gì có quá trình tích lũy đâu ạ làm sao lên được quá trình này còn rất lâu mới lên được nó phải mất thời gian nó ít nhất là mất năm 2000 từ đây từ đây đến giữa, giữa năm 2023 thậm chí là hết năm 2023 nó cần tái tích lũy à, bởi vì cái vùng này này nó là triệt sống hồi đấy ạ à, chúng ta thấy là DG đây này thế thôi Đấy, nó có lên được không ạ nó đắp cả như này mà chúng ta cứ đòi mong nó lên nhưng không mở lên được Đấy, nó không lên được nhá chúng ta không lên lên hoặc là chúng ta nhìn thấy những cái cổ phiếu uh, ờ, PDR những cái cổ phiếu mà uh, nó dạng rất xấu như này thì tuyệt đối nhá có thể cổ phiếu này về về không luôn về không nhá nó không có gì à? gọi là là ấy đâu ạ tại tại sao các bạn biết nó về không không các bạn muốn giải thích không ạ tại sao các bạn biết nó về không không nó có thể về không nếu chúng ta biết cái điều này thì chúng ta sẽ thấy là không thể đầu tư dài hạn được nếu chúng ta không nắm rõ nó tại sao chúng ta biết là có khả năng nó về không đầu tiên nhá cả nhà nhìn này đây cả nhà nhìn nhìn cái này để chúng ta sau này không bao giờ xảy ra cái tình trạng mua cổ phiếu mà không biết nó như nào chủ tịch nó bán nó nó nó lên đây nó bán sạch rồi nó thoái hết rồi Hả? thoái này thoái này Đấy, thoái thoái cho ai đây thoái cho ai đây thoái cho ai đây thoái cho ai đây thoái cho ai đây vậy chúng ta bán cho ai chúng ta hiểu không nếu anh chị em hiểu hiểu cái điều này thì comment số 1 ạ nó thoái cho chính công ty con của nó đấy nó thoái cho phát đạt được đấy. nó thoái hết đến đây này, nó cũng thoái này đấy. và ai mua đây cái mới đây mua để ấy thôi mua gọi là để làm gì ạ cho nó nó có như này bán như này không thế bây giờ nó rẻ như thế mà bây chúng ta mua vào thì nó sẽ ra sao nên mình không có kiến thức tất cả cổ phiếu tại vì sao ạ vì nó đã kiếm một khoản lợi nhuận từ đây này từ 12 này lên bao nhiêu ạ à? 72 lần nó đã gì ạ nó đã đã đã chốt được bao nhiêu lợi nhuận rồi một doanh nghiệp chúng ta thấy là làm gì mà kiếm được bao nhiêu lợi nhuận như vậy nó chốt sạch rồi nên tất cả công ty nó cũng thế nha hay là chúng ta có thể chúng ta không biết nhé chúng ta lấy một cổ phiếu hôm trước chúng ta bảo không biết đúng không đây à, g này có đâu thì mình đã hiểu chưa ạ đây một số bạn cứ bảo mua DG nói thì các bạn không tin ạ ai bán đây ạ ai bán đây ai bán đây ạ đấy các bạn thấy tin chưa đây là nó mua tí này ai bán đây thiên tân ạ à? thiên tân là ai thiên tân là ai ạ đây chúng ta lấy l 14 đi đấy ai bán ạ đây ai bán đây các bạn biết ai bán không ạ Nguyễn Thị Thúy Như em A7 đấy không bán nếu nếu cổ phiếu này tốt thì tại sao ông em A7 ông lại bán cái cổ phiếu này Nguyễn Thị Thúy Như đấy em gái ông đấy Đó. chúng ta thấy là chúng ta đây ai bán đấy đấy thì để chúng ta hiểu rõ rằng là tất cả những trò chơi trên thị trường không nhiều không có kiến thức và không hiểu bản chất thì các bạn sẽ trả giá rất đắt thế thì, thì từ cái đầu đầu này họ bán hết rồi cả nhà họ bán rồi chỉ nhà đầu tư chúng ta thấy là thích nghe được cái cái cái người ta nói hay thế là chúng ta vào chúng ta mua nhưng mà mua rồi tiền mất rồi con cái chúng ta mọi thứ gia đình chúng ta mất hết rồi còn gì nữa nên chúng ta thấy là tất cả cái điều này thì bây giờ trước khi ờ, hôm nay thì các bạn có cái câu chuyện đó là gì ạ vậy thị trường giảm có nên bắt đáy hay không thứ nhất là không lý do tại sao không bắt đáy à, ờ, giải thích như các bạn vào sau các bạn không biết này một là gì ạ cái quá trình này cái biên độ này nó cần phải tạo ra một biên độ nhỏ hơn tức là nó kéo lên nó phải rút bỏ biên độ nhỏ hơn trước khi đi lên nha nó phải tạo ra biên độ thế bắt đáy thì không phải là các bạn bắt máy lung tung bây chúng ta có hàng nghìn cổ phiếu có những cổ phiếu là nó giảm thị trường về đây ạ à, thì nó giảm mạnh hơn nha thị trường về đây này thì nó lại giảm tiếp xuống đây thế nên nó rẻ như thế này thì chúng ta bắt đáy không càng rẻ thì càng không được bắt đáy bởi vì nó đang yếu đúng không còn những cổ phiếu nào mà nó về vùng hỗ trợ này và tá tích lũy nó quay trở lại thì chúng ta nhìn thấy nhiều cổ phiếu có thể nó về hỗ trợ tá tích lũy nó quay trở lại đấy MB này đấy là nhóm như vậy các bạn sẽ có thể theo dõi thêm còn cái nhóm như là cái cổ phiếu này nó hồi chúng ta tính thêm và nhiều cổ phiếu khác nữa còn cái nhóm mà gì ạ nó vẫn đang kênh đi xuống sideways hồi không có khối lượng tuyệt đối không mua vào cái nhóm đang bị thu lỗ nặng à, thu lỗ nặng như này nhiều quý nhiều quý liên tục thì không nên mua vào nhiều quý liên tục thì không nên mua vào đó nên chúng ta thế này còn nhóm chứng khoán thì đây bạn mọi người học về chứng khoán này nhìn này về hiểu bản chất thị trường đây chứng khoán thế thì từ, từ đến đây đến đây chứng khoán lên chưa nhá nhìn này lấy SSI đi cho trung tâm à lên chưa thị trường đi từ đây đến đây cổ phiếu lên mạnh SI lên chưa lý do tại sao chưa lên lý do tại sao chưa lên bởi vì chúng ta phải hiểu đơn giản này này thị trường nó lên thì từng doanh nó có kiếm được tiền cái thứ hai là gì ạ phí giao dịch nó tăng cái thứ ba nữa là gì ạ phí tức là margin lớn từ đây đến nơi thì doanh nghiệp nó chưa rõ ràng lợi nhuận nên nó mất rất nhiều thời gian để tích lũy cái quá trình này nó phải mất cả quý luôn đấy rất nhiều thời gian trước khi nó bước vào chu kỳ lớn thế ở đây chúng ta thấy là nếu nó lên đây thì thì tự doanh đã tăng có lợi lợi nhuận tăng mạnh chưa tự doanh có tự lợi nhuận tăng mạnh chưa phí giao dịch đã tăng mạnh chưa margin nó tăng mạnh chưa mà nếu tăng mạnh thì nó phải tăng một quý mà nó có phải hai ba quý thì nó mới lên được nên ở đây nó vẫn còn thời gian tích hiểu chưa nên thị trường chứng khoán bao giờ nó cũng đi chậm hơn so với các nhóm kia thường nó sẽ chậm hơn nên cổ phiếu chứng khoán là chúng ta cần phải đợi thời gian. nên thời điểm này thì chúng ta thấy là một số cái lưu ý các bạn tạm thời là không mua này những cổ phiếu mà có một quý hai quý thậm chí là ba quý lợi nhuận vẫn đang âm hoặc là đang âm so với quý trước ạ quý cùng kỳ ạ tức là đang giảm so với những quý cùng kỳ nó không tăng trưởng sẽ không lên được nó chỉ là sóng hồi thôi cái thứ hai đó là khi thị trường giảm giảm mạnh này mà cổ phiếu chúng ta nó giảm mạnh hơn tức là giảm mạnh hơn tức là thị trường nó giảm ờ, ba phần trăm thì cổ phiếu chúng ta giảm 10 phần trăm mới giảm phần trăm yếu hơn thì những cổ phiếu đấy không phải là rẻ thì chúng ta mua và thứ ba nữa là gì ạ thị trường nó không tích lũy thì chúng ta mua tức là cái, cái việc mà thị trường nó chưa tích lũy thì chúng ta mua thứ nhất là chúng ta cũng không biết là cổ phiếu nào mạnh không biết là cổ phiếu nào dẫn đầu cũng không biết rằng là mua xong nó có lên được không nên chúng ta cũng sẽ không mua những cổ phiếu như vậy nên đấy là ba điều mà các bạn lưu ý trong chương trình hôm nay <clears throat> thì chương trình hôm nay thì uh, về cơ bản Dũng uh, uh, thông thường chỉ chia sẻ chúng ta khoảng độ 30 phút nha 30 phút tại vì cái giọng của Dũng thì nó tốt hơn rất nhiều rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm nhưng tuy nhiên thì uh, để cho nó một thời gian ổn định nữa Dũng sẽ chia sẻ nhiều hơn uh, hiện tại thì khi mà nói về thị trường như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là để mua cổ phiếu lúc này phải tham gia lúc này thì rõ ràng là gì ạ chúng ta đang chia sẻ cho số đông nên dung sẽ tập trung vào thị trường chung thị trường chung xấu tức là xấu không phải là xấu mà nó điều chỉnh thôi thì các bạn cũng nên gì ạ cân nhắc là gì ạ giảm thị trọng của mình nghĩa còn mua thêm thì thì chung xấu mà đi mua thêm thì không biết là nó như nào đấy là cái điều mà Dũng muốn chia sẻ các bạn xin cảm ơn rất nhiều